Xin chào mọi người nhé Hôm nay mình xin chia sẻ các ứng hoạt động của cây sa cơ ừ, Trước tiên là mình sẽ kiểm tra những hạt giống cây sa cơ này Bằng cách là xẻ đôi hạt ra Nếu mà bên trong hạt ờ, còn nguyên cái phôi màu trắng có một ít dầu thì đó là tốt nếu mà hạt ờ, không có phôi á thì đó là hạt lép tung không lên đâu các bạn hạt đang cầm trên tay mình là hạt ờ, tốt á nó còn nguyên phôi phôi hạt tỷ lệ nảy mầm sẽ cao hơn các bạn còn những hạt mà ờ, không có phôi màu trắng hết thì hạt đó tỷ lệ nảy mầm sẽ không cao đâu ừ, bây giờ thì mình sẽ ờ, gói khăn hạt giống lại để chuẩn bị ờ, ngâm ừ, cái hạt giống này trong nước ấm các bạn bị nước ờ, ấm 50 ờ, độ pha theo tỷ lệ 2 ờ, phần nước nóng cộng với 3 phần nước lã nếu có máy máy lọc nước chỉnh nhiệt độ thì các bạn điều chỉnh trực tiếp trên máy lọc nước luôn nhé còn nếu mà không có máy lọc, lọc nước thì các bạn pha theo tỷ lệ là hai phần nước nóng cộng 3 phần nước lã Mình pha nước ấm vào nửa nồi 5 lít là khoảng 2,5 lít nước ấm để ủ hạt vì mình ờ, không ươm đại trà mình chỉ ươm một số lượng nhỏ hạt giống thôi khi có đủ lượng nước rồi thì mình ờ, sẽ cho căn hạt vào khối nước cũng định ngâm các bạn ngâm sao cho khăn ngập trong nước là được mình sẽ ngâm ờ, như vậy trong vòng 10 ờ, tiếng đồng hồ nha các bạn nếu mà thích nước quá thì tại ờ, ta lại cho thêm ờ, nước ờ, ngâm sơ ra ngập khang hạt còn được mình dùng đồng hồ báo thức trên điện thoại để hẹn giờ nhé sau khi ngâm hạt xong thì mình sẽ vớt khăn ra và vắt ráo ngôn dễ mắc nhẹ cho bút nút ra mình làm vậy để ờ, tạo độ ẩm cho kháng ờ, hạt trong quá trình uống như vậy rồi ờ, sau đó mình sẽ cho hạt giống vào khăn ẩm và gói lại tiếp đó mình ờ, cho khăn ủ vào một cái hộp nhựa và mình sẽ đặt cái hộp nhựa này ở một nơi ấm áp có đậy nắp nha đợi à, cho tới à, ngày mai hôm nay mình à, sẽ ngâm ngâm lại hạt giống sạc cừu này trong nước ấm bóc nhẹ nhẹ lại các bạn nhớ mà bóc nhẹ nhá để giữ cái hạt bên trong cái này gọi là rửa rửa chua hạt giống đó các bạn sau đó mình sẽ tiếp tục ủ ờ, ờ, hạt giống khi kiểm tra các hạt giống thì sau khoảng 4 ngày thì ờ, hạt sẽ cơ nhúng mầm rồi thì mình sẽ mang hạt cắm vào bầu ươm đây là khả năng giống sao cừ có hạt đã nhúng mầm rồi nhá hạt sao cừ mà nhúng mầm rồi là sẽ trong như các trong như vậy nhé các bạn nó sẽ xuất hiện một cái mầm màu màu trắng nào mà vừa nhúng vào thì mình à, sẽ cấm cái bầu ong luôn như vậy sẽ tránh được tình trạng lá mầm bị gãy nếu mà lá mầm quá dài hay vừa nhúng mầm các bạn cấm cái bầu ong luôn thì sẽ rất tốt mình à, dùng đũa rạch một lỗ và sẽ cấm phần uh, làm hạt hướng xuống đất nha các bạn rồi à, à, sau đó mình à, lắp nhẹ phần đất ở trên lại các bạn cứ thực hiện à, thao tác trên à, nhẹ nhàng khéo léo là được mình rửa rạch một lỗ sau đó mình ờ, cắm phần ờ, à, mầm hạt xuống đất và lấp đất lại cứ như vậy uh, mình cắm một hạt đã nảy mầm và một bầu ươm nhé mà túi bầu ươm nào ít đất quá thì mình uh, thêm đất vào bạn uh, cắm vào như này và sau khi cắm xong thì uh, tưới nước uh, uh, hàng ngày cho uh, bầu ươm hay vào là thao tác ờ, nhẹ nhàng khéo léo nha để giữ phần uh, ờ, cối hạt bên trong ở đây thì mình à, hết bộ ương rồi nên là mình ương à, khoảng 8 à, màu các bạn dùng uh, túi vòng ôm uh, 10 đến 20 một cái túi vòng ôm như vậy là nó có uh, ít hơn ít, ít hơn cái loại uh, uh, size uh, 7 x 14 trở xuống mình uh, còn sống mỗi đầu nên là mình uh, ủng hộ thử tham gia kênh này xem sao những hạt chưa nảy mầm thì mình ờ, tiếp tục ủ ẩm nhé còn những hạt nảy mầm thì mình cắm vào bò nữa rồi những hạt này mình sẽ mang đi ủ trong tầng ẩm Xin chào các bạn nhé, đây là cây cơ mà mình đã ươm ờ, được ờ, khoảng 20 ngày trước như là lá của cây sa cư nhé lá cây sa cư còn à, đây là sa cư mà nó sa cư mà nó uh, ra mầm rồi nhưng mà mình uh, không còn bầu ươm nữa nếu các bạn nào cũng muốn lấy cái sa, sa cư nữa nhưng là nó nảy mầm nhưng mà mình không còn bầu ươm như đó nữa đây là xe cư mình gom uh, cái đây hai bên này ừ. ừ, Xin chào các bạn nha à, Đây là những cây sa ờ, cơ mà mình đã ươm trồng được tầm uh, một tháng rồi mình chỉ có tưới nước cho cây thôi là bây giờ cây lên được tuần này và mình còn phát hiện ra một điều là à, cái hạt nút nát này là mình chỉ cần à, rải trên mặt đất rồi tưới nước là là lên, lên cây này các bạn thấy không là bốn lắm không á là cái hạt nốt nát á nhà, nhà mình à, nhà mình à, rải, rải trên mặt đất á xong rồi tưới nước là lên cây dễ lắm dễ hơn là việc uh, ngâm ủ nữa